sau này sau này sau này chỉ có làm chịu khó cần bù thì bù siêng năng chỉ có làm thì mới có ăn cái loại không làm mà đòi có ăn thì ăn đầu quẩy nhá ăn cứt thì rồi nó dễ thì rồi nó dễ thì rồi nó dễ ăn cứt thì rồi nó dễ cứt cứt cứt cứt đầu quay đầu quay đầu quay đầu cất cất cất cất đầu quay thế rồi nó dễ, cất cất cất cất đầu quay đầu cất đầu quay nha cất cất cất cất đầu quay đầu cất đầu quay nha thế rồi nó dễ, đầu quay thế rồi nó dễ, thế rồi nó sẽ sau này bố siêng năng Chỉ có làm thì mới có ăn Không làm mà đòi có ăn thì ăn đâu quay cần cù thì bố siêng năng Chỉ có làm thì mới có ăn Ăn không làm mà đòi có ăn thì ăn đâu? quay à, ờ, Thầy giáo huấn Nghe thầy giáo huấn Là một trẻ con bé ham học họ Chỉ có thầy giáo huấn Học thầy không giống con đường Thấy sao ra xã hội làm ăn bươn trải Vì đừng sống sai Ngày nào muốn thành công thì phải chấp nhận trải qua đắng cay Ngọt bùi là con trẻ con lúc học online cũng phải tìm cách đưa Đưa thầy vào vào Bọn trẻ giờ bị ối rồi ôi Chưa một lần kiếm ra đồng tiền nhưng cũng biết đấy là máu mồ hôi Bọn trẻ nghĩ lớp học online là chỗ chỗ để chơi nhưng không biết phá đam lúc cười cắt cọc rất xứng đáng bị linh hối vào môi You know bắn thành công từ đỉnh xếp nhận trải qua đắng cay ngọt bùi Nam An muốn tiến bước tiền phải chấp nhận mạo hiểm nguy hiểm thì nhưng trong tầm kiểm soát anh hiểu chưa Sao lại chỉ có làm chịu khó cần cù thì bù siêng năng chỉ có làm thì mới quá nhưng cái bạn không nào bảo đòi quá ăn ăn đầu quẩy nha tất rồi dễ xã hội không làm chỉ có ăn cứt thôi nói đi rất nhanh cho nó dễ hiểu còn xã hội này sống muốn người ta tôn trọng mình phải tôn trọng người khác trước muốn người ta quý mình mình phải quý ra trước Hello Bức tường cao phủ phim thép gai Là lời giam giữ những tội phạm Có buông giam cùng sặt chân xong Vào đây mới thấy đời dài lắm Những đại ca đầu gầu khắp nơi Vào đây mới hay luật buồn cháo sữa nắn lo và lò thông tai rồi cụm pha bỏ gối ngồi ngoan chuyện của tôi ngày xưa do ăn chơi đùa đời bỏ mặc cha mẹ tôi khuyên can tôi hết lời bay bay nặng và cần xa nhưng ta ngày trôi qua thân tôi mang bao tội lỗi giờ ngồi trong trại giam tôi bạn bè thân của tôi đưa chết đưa đi tù cũng chỉ vì ma túy cũng chỉ vì ham chơi riêng tôi ngồi nơi đây không thấy ngày về có thằng mới mười tám xuân xanh một mình nó giết người cướp tiệm vàng có thằng đã ngoài sáu mươi xuân Mà tại sao cứ phạm tội hiếp dâm có thằng cho vay nằm bòng ôm lô đòi lợ thuê có vũ khí quân dụng có thằng giết người cướp xe ôm thằng bạn tao giết người tình trong lúc điên chuyện của tôi ngày xưa do em trai đùa đòi bỏ mặc cha mẹ tôi khuyên căn tôi hết lời theo đám bạn đi ba bay nặng và cần xa nhưng ta ngày trôi qua tên tôi mang bao tội lỗi giờ ngồi trong trại giam tôi mới thấy ân ân bạn bè thân của tôi đưa chết đưa đi tù cũng chỉ vì ma túy cũng chỉ vì ham chơi phải là mệt lắm không thấy ngại về hát bài khác này trên bài khác đi anh em nào mà vào nhóm thì các bạn cứ nha nhắn tin thẳng vào zalo nhé nhắn vào zalo đi cái bài hôm qua anh hát là cái bài gì nhỉ răng cái bài hôm qua anh hát là bài gì nhỉ các bạn thích nghe bài gì hả à? anh chẳng sao mà I doit on Do it.